đồng đồng Đông Phương công chúa sáng sinh sáng bao lệnh tàu tàu có phúc lành quyền cao điềm xa ủy an trao dưới chiếc chúa sáng đồng. đức dung nghi ra so tống từ lại xanh bì tây phương áng xuân xanh tuổi chúa vừa ngoài kỳ trên đông đông cuồng sơn thủy sân mới nhu xanh tuổi chưa vừa ngoài kỳ Nam tòa tiên thanh Một cùng đồng Mẫu giáo Đàn duyên Đệ nhất chúa thiên cùng thầy đòi Đệ nhất chúa thiên Tặc phòng chê hăng Xe loạn Đưa về Thôn quê phủ dày vân cát thôn quê cốt cách thanh tân ờ, mười năm định ra kết hôn nhân nhân ờ, sướng tùy định nhập trí kỳ tiên công định nhập trí kỳ ờ, lô nhang xạ nhiệt pháp hơi ngông muôn chư phật hài hội tất giao văn tùy sứ bên đường vân vân thành những phương ngân chư phật liệt toàn thân nam mô nhang vân cao bổ tát ba tát làm mô nhang vân phân khởi sư thiên thượng đệ tử tiền thanh nhiệt tại kim lô phóng phánh các nhân nguồn tức biên mãn thập phương tức nhật ra du miễn nạn tiêu tài chương nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát son thanh sa tam quang chiếu Bye. phóng nguyệt vô biên gió diêu giặt chuông thiền đặt ngàn hoa trịnh niềm ban nhớ xưa tích cũ trốn lạc châu thủy tú sơn đông cuồng công chúa sáng sinh nhìn đời phan treo dưới trước chúa bà sang trần trần thoang nghe thoáng mùi hương nghi hà lúc lúc bằng bằng giờ đêm xa ủy ban trao dưới trướng chúa giang